Vi Nhung cũng mong là à, các Phật tử cũng phải nhín thời gian và về chùa Ba Vàng gặp được thầy à, à, Thái Minh nha. Gặp thầy là sẽ biết thầy như thế nào. Bản thân Phi dung gặp thầy rồi là phải nói là rất là trân trọng và rất là quý mến. Nhung về danh ca Hồ Văn Trường hai mẹ con à, về chùa trong chương trình giao lưu với các bạn bác sĩ thân của em lần đầu tiên mà phi nhung ờ, tham gia một cái khóa tu mà toàn là các em khoảng chừng 6 7 tuổi rồi tới 12 tuổi ờ, chưa bao giờ thấy mà các các con ngoan như vậy và các con rất là dễ thương rất là may mắn khi được hát cho các cháu nghe yeah. nào cường nào làm thế nào để trở thành một người con có hiếu nào làm gì hành động thế nào cụ thể hành động ra sao thế nào để mình làm mình nghĩ là mình có hiếu với cha mẹ của mình <laughs> Ô, à đầu tiên là thơm à, hung hung là có hiếu á và dạ, cái một cái hành động nhỏ thôi cũng là đã là nhỏ. cũng như là mình quan tâm cái người mà mình <laughs> yêu thương cũng là có hiếu rồi như vậy là mẹ cũng rất là vui là tại vì một nụ hôn không là cũng làm cho mẹ vui rồi ok cảm ơn con nhiều <laughs> đó và à. những đứa con uh, chỉ cần một cái nụ hôn uh, tặng cho mẹ của mình và lâu lâu tặng cho mẹ một cái bó hoa uh, rồi lâu lâu hỏi mẹ ơi mẹ ăn gì không con mua về cho đó là những cái mà một người mẹ thích nhất ở những đứa con của mình Cường ra chùa Ba Vàng, con thấy chùa Ba Vàng có đẹp không? Dạ, đẹp <laughs> Cường hôm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ, năm nay con 17 <laughs> tôi có nghe giọng cười rồi lấy hát, hát ấm không? Hát cái mẹ Phi Nhung nó rất hợp lắm <laughs> Nhưng mà giọng của chị Phi Nhung nó mãi nó vẫn cứ trẻ trẻ như vậy Thật là giọng của chị Phi Nhung không có dạ. già yeah. Mãi không có già ha Rất đặc biệt Thế hôm nay thì là cái ngày đầu tiên Hai mẹ con rồi à, cả đoàn ra đây thăm chùa của thầy và sư phụ Thế thì sư phụ rất là mong à, chị Phi Nhung này, từ bé Cường này thế rồi à, anh mậu rồi tất cả các anh chị đây nhé coi dạ. chùa vàng giống như nhà đây là ngôi nhà chung không phải của thầy thái minh cũng không phải của các chư tăng ở đây mà là ngôi nhà chung sư phụ nói là xây cái nhà này là nhà chung cho của muôn dân ai về đây cũng được sưởi ấm bằng cái tình thương của phật hạnh phúc nhìn thấy sư phụ à, thật sự ra là thì à, thấy trong hình nó khác nhưng mà thấy ở ngoài thì lại khác hơn nữa à, nhất là bản phép con à, phi dung có thể nói là nhìn à, khuôn mặt sư phụ rất là phúc hậu và rất là thông minh khi mà lắng nghe những cái những lời nói của sư phụ nói ra thì um, Ờ, Phi Nhung cũng cảm thấy mình nằm trong một những cái cái sự lo, là, lo lắng của sư phụ cũng giống như Phi Nhung tại vì Phi Nhung cũng đã từng bị uh, giống như trong chùa mà thì uh, cũng cũng nuôi các con trẻ mồ côi thì cũng có bị nhiều cái uh, oan ức nhưng mà trong cái thời gian mà mình bị chịu oan ức rất là nhiều mà mình ráng cố gắng mình vượt qua bây giờ thì là một cái là thấy trời Phật đã cho Phi Nhung một cái sự rất là êm êm ấm à, được tất cả mọi người đãi đã yêu mến và dạ, là cũng nhờ các con bà của cô chảy nước mắt đấy thường bà khi chúng tôi hát rất là xúc động sư phụ cũng có được nghe trên khi tâm sự chỉ có ba cái điều ước nguyện trong đời thứ nhất đi từ lúc còn bé nó chỉ ước là thứ nhất là mình được làm một cô thợ may thứ hai làm ca sĩ và thứ ba là sẽ được làm một tu sĩ <laughs> à, hai điều thì đã làm được rồi ca sĩ thì ca sĩ nổi tiếng rồi còn bây giờ còn đợi một cái cuối cùng thôi đó là tu sĩ nha các chỉ cũng sẽ à, muốn là có ngày nào đó là mái tóc này mái tóc sao nhỉ thôi bay <laughs> à, sự hồ và đại chúng cũng chúc cho chị Phi Nhung nhé cái ước nguyện thứ ba cũng sẽ thành công <laughs> đại chúng nha à, là cùng kính chúc thánh minh thay mặt tất cả các cô bác phật tử chùa hàng ngàn hàng ngàn cô bác phật tử chùa chúc cho mẹ con của Phi Nhung à, nhiều sức khỏe và à, dòng ca mãi mãi à, đầm thấm và đem thật nhiều những cái lợi ích, những cái giá trị à, ờ, rất là nhân văn qua lời ca tiếng hát của mình đến với mọi người nhất là đem được lời Phật dạy những cái tâm đức của Phật đến với mọi người à, thật nhiều đó là cái điều mà Sư phụ Thái Minh chúc à, mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhé hôm nay là đây là tình cảm của tất cả các cô bác và các sư cô bên à, đi chúng cũng có một cái kết quả rất đặc biệt để tặng cho chị Phi Nhung là bánh trưng rồi đây là bánh nữa à à, cà pháo cà muối các sư cô Phi Nhung xin chúc cho uh, sư phụ uh, từ đây về sau uh, sẽ sống bình yên và mang những cái sự uh, may mắn đến cho tất cả các Phật tử đến chùa uh, cũng như là trong đó có Phi Nhung à, Phi Nhung hy vọng là một ngày nào đó Phi Nhung sẽ về chùa một lần nữa à, đem các con ở chùa của mình về đây chơi với lại à, à, trong một dự một cái khóa tu như vậy nữa đó là một cái sự may mắn và một cái sự mong ước của Phi Nhung sẽ trở lại một lần nữa cùng với các con của Phi Nhung để hòa đồng với lại à, à, các em các các con một cái khóa tu